À, xin chào bạn Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái quan điểm trên góc độ của chủ đầu tư Khi à, mình là một chủ đầu tư thì mình làm việc với thầu là cái chuyện không hề dễ dàng Đó Tại vì khi mà mình chúng ta làm việc giữa người với người á Nó sẽ có vấn đề về tình cảm, vấn đề về này, vấn đề về kia, ABC các kiểu Rất là khó làm các bạn Nên bây giờ à, làm việc với thầu làm sao, thật sự Duy cũng chả biết làm sao mặc dù Duy đã làm bốn cái nhà rồi nhưng mà giờ cách mà mình làm việc với thầu của mình nắng quá thì nó nản đúng không mà mình thở quá thì nó nó, nó ấy nên nó nói chung nó tóm lại thì có rất là nhiều vấn đề và ngày hôm nay anh thông qua căn phòng quảng cáo anh anh anh anh, anh đam nó tiếp mà không xin gỡ clip lần nữa các bạn xin gỡ clip lần mà lần này chắc không gỡ quá nó thật sự anh còn nợ tiền của nó nó nợ thẳng tại vì bây giờ á này đường cái đó, nó làm thì nó cũng không có đòi tiền nhiều đó, nó làm thì nó bí tật anh mà đòi nhiều anh không trả luôn á mà thấy không giờ là ta mà một khi mà bạn đi và cho anh ta mượn tiền á là bạn oai lắm mà tới hồi bạn bạn đi bạn đòi tiền á là thấy cảnh nha thì à, thật ra thì không phải là anh cùng nhây tiền bạc với phòng quảng cáo làm gì cả nhưng mà bây giờ anh lâu lâu mới có thời gian nghiệm thu đúng không mà bây giờ ví dụ bạn bây giờ bạn muốn trả tiền cho người ta phải nghiệm thu cũng trả tiền được khi bạn trả tiền rồi mà khi bạn nghiệm thu rồi mà mới biết là nên trả tiền hay không và nên trả như thế nào và trả bao nhiêu thì sau này các bạn làm nhà cũng vậy thôi đó rồi các bạn có thể trên mạng các bạn nói ừ Duy Nguyễn mày đặt nó này nó kia rồi nhưng mà khi mà các bạn đụng chuyện bạn cũng vô bạn hỏi tôi à các bạn đụng chuyện bạn vô hỏi ồ Duy Nguyễn ơi giờ dạ, em bị vậy em nên xử lý thế nào đó thì uh, Duy Nguyễn đang đứng ở đây là cái tầng 2 của tòa nhà BBT quận 7 thì cái tòa nhà BBT quận 7 á, nó có một cái vấn đề là cái thiết kế á, cái thiết kế mặt tiền nó sẽ khác với thiết kế thực tế đó thì Duy Nguyễn đã dành một cái clip sau này Duy Nguyễn sẽ nói về tại sao Duy Nguyễn làm khác như vậy cái gì nó có lý do chứ phải không có lý do còn đó không phải là nội dung của video này video đó để cho các bạn tại sao nếu mà các bạn có sự tinh tế bạn này nọ kia thì thông qua những bài post của Duy Nguyễn trên Facebook thông qua này xem qua kia thì bạn hiểu về tính cách cũng như cái khả năng cũng như này nọ kia nhận thức của mình và để mình đưa ra quyết định là tại sao mình phải thay đổi thiết kế thật ra khi bạn làm một cái tòa nhà bạn thay đổi thiết kế là cái chuyện bình thường thay đổi thiết kế là cái chuyện rất bình thường nha không có gì khó khăn cả vậy thì cái số 7 nó còn hay không còn thì nó sẽ là nội dung của video tiếp theo video sau này còn bây giờ duy đã chỉ nói nói sơ về thầu quảng cáo thôi bây giờ mình chỉ hỏi bạn số câu thôi nha à, bây giờ á, thì ví dụ như giờ thầu quảng cáo giờ bạn nhìn trên bức tường này này đi cái này là cái việc của quảng cáo làm đó quảng cáo dựng cái bản hiệu như vậy cái bản hiệu tôi có trăm triệu chứ mất rồi nha các bạn cái bản hiệu ở dưới đó là cái bản hiệu bạn đang nhìn thấy bản hiệu mà tho sim gì đó, đó dưới á fitness gì đó là cả trăm triệu chứ mất đâu mà bây giờ nó bàn giao cho mình bạn nhìn trên nóc kìa bạn nhìn trên nóc mà thấy nó dơ không thế nếu mà cái ống kính camera không nhìn thấy được ờ, chút xíu chụp hình cho bạn thấy là độ dơ đó nó dơ như vậy nè mà bữa hổm á, là nó nó nói với tôi á, là nó dùng hai ngày nó vệ sinh thuê tiết độ nhân sự này nọ vệ sinh tất cả là điểu đồ này nọ đẹp cho anh đầu đàng hoàng không lấy tiền cho ngọt wow. nếu mà nó thiệt chưa bạn mọi chuyện mà nó xong xuôi hết thì chắc chắn là mình chuyển tiền luôn trăm phần trăm tật của mình không thích giữ bảo hành không giữ bảo hành để làm gì bây giờ em múc ra đường làm ăn tao cũng kiếm tiền nó không thuê nhân công này nọ biết bao nhiêu đó biết bao nhiêu cái thì mình phải trả tiền cho anh ta để người ta có tiền để người ta trang trải cho cuộc sống nhân công người ta đó là chuyện bình thường nên anh ờ, cái tật quan điểm anh không anh không giữ bộ hành nha đó đó là một qua đây à quên đây là gì cái này là cái hành lang mà cái hành lang để chúng ta có thể là tập gym chúng ta ra đây chúng ta nghe điện thoại đúng không cuộc sống bạn bạn bạn bạn bạn bạn, bạn đang tập gym bạn vợ bé nó bạn nó có bầu thì bạn phải ra bạn nghe điện thoại bạn nghe trong đó nó lộn hết làm sao đúng không bạn phải ra đây bạn nghe bạn ra đây bạn nghe rồi nó hỏi ủa anh đang đâu dạ anh đang chạy ngoài đường anh qua chỗ em hợp lý không nè tiếng xe này nó quá trời còn bạn ngồi trong kia bạn bạn nhạc đùng đùng đâu biết tập giả nó bạn đi vũ trường hả đồ mà chết luôn thấy không nên cái cái chỗ này là cái chỗ để cho anh em có những khu riêng tư một là ra đây không gió để mình thay đổi một cái gì đó trong phòng gym nó là máy lạnh mình ra đây mình không gió mình ra đây mình nghe điện thoại mình ra đây mình làm chuyện riêng mình ra đây mình đi lại đó thì bạn phải hiểu rằng cái hành lang này là dành cho khách hàng người ta đi mà người ta đi người ta sẽ thấy người ta sẽ cầm người ta sẽ sờ đó người ta sẽ cầm và người ta sẽ sờ thí dụ như cái ban công cái kiến này làm tôi nó ok thì chị nó không nói nữa qua đây cái quảng cáo nè qua đây cái quảng cáo nè đây đi ra đây tự nhiên đang đi ủa em hả thôi giờ đi từ vũ đi em ơi đi nói chung là con đầu lòng mình đi từ vũ luôn cho nó lẹ chứ bây giờ đừng có vô mấy cái chỗ kia kia nó yếu yếu nó làm lâu này nọ nó xảy ra vấn đề đồ sản phụ đồ abc đúng chưa thì tự nhiên vô đây gõ ra đau tay quá ai da đau tay quá thì bây giờ đây là cái biểu quảng cáo này bạn ở đây là cái biểu quảng cáo mà tụi nó lắp ở dưới này bạn nhìn ở ngoài đó sẽ là cái chữ chữ gì tôi cũng chả biết nữa yoga and dance tức là ở cái tầng này là cái tầng yoga và tầng dance thì ở ngoài cái biển nó là chữ yoga and dance ok thì nó để nó lắp một cái biển quảng cáo nó cần có bách rau mà đây là cái bách rau của nó là bạn coi nó dựng một cái khung sắt nó xong nó để cái miếng này nó để cái miếng này cái chỗ này là cái chỗ mối hàng các bạn nhìn cho thật kỹ nha các bạn coi là Duy Nguyễn có khó tánh không nha các bạn cái chỗ này là cái mối hàng ok rồi cái này là cái phía trong nó nếu mà bạn là chủ nếu mà bạn là chủ đầu tư thì như vậy các bạn đã có tiền được chưa đây đây miếng này miếng miếng gì nữa rồi đây nữa nè cái chỗ này nó còn gì nữa nè đã tiền được chưa các bạn hả đây học kỹ thuật đã tiền được chưa nhưng mà ví dụ như tôi không dám nói là tôi chuyên gia thật sự tôi đâu có chuyên gia quảng cáo đâu nhưng mà nếu là nếu mà tôi làm á thì tôi phải ráng vệ sinh sạch sẽ cái này đúng không tôi làm cho cái miếng này nè nè nè, nè nó nó nó nó không có chênh lên như vậy nó phải phẳng ra rồi xong rồi tôi ốp một miếng alu giật phẳng thắt phẳng, phẳng băng từ từ trên xuống dưới luôn nó tạo thành một cái bức tường phẳng đẹp đúng không thì như vậy á, thì mình lấy tiền người ta mình mới ok hợp lý không các bạn hợp lý không rồi vậy thì trong cái trường hợp mà nó sẽ cãi nó ủa hồi hồi đó nó không có rõ hồi đó đâu có nói rõ đâu anh anh, anh nó làm lại quảng cáo chữ đó thôi thì em làm gì đúng rồi thì ok giờ mà nói chuyện không rõ đúng không không rõ thì bây giờ thì mình mới nói rõ ừ anh duy ơi em thấy idea của anh vậy được nhưng mà ở phía trong nó vậy anh có nên sửa hay không sửa anh có nên thêm miếng tiền để làm cho đẹp không được thì cái đó thể hiện ra gì một thằng thầu nó có tâm mà nó có tầm các bạn đồng ý với tôi không ạ còn đằng này không có bước đó anh ơi chuyển tiền cho em đi vợ con em đói đau đói khổ công nhân em lầm than đồ các kiểu nói chung bây giờ ở việt nam này các bạn ví dụ như mà bạn không thương người nghèo quá là bạn là tội ác đó tất cả mọi chuyện nó sẽ lấy lý do là ừ nghèo khổ đó là một nha mà tập duy cái gì nó rồi nó lại rồi nhìn nè nhìn nhìn nhìn nhìn chữ nè mà nhìn đây chữ nè nó để đóng sơn bụi trời ơi trời ông nội mẹ ơi ở dưới kìa trời ơi trời ông nội mẹ ơi ở dưới có thể là ở dưới là chuyện của thằng thầu khác ok hai thằng thầu không liên quan nhau nhưng mà chuyện cái này là của mày đó nó để trời đất ơi má ơi bụi tè le hộp dưa đó em vệ sinh hai ngày đó anh em vệ sinh hai ngày em tốn nhân công khổ lắm thức đêm thức hôm nó chụp hình làm đêm thiệt nó chụp hình nó làm đêm thiệt ừ nhưng mà bây giờ ừ, cái sự cố gắng của mày có mang lại kết quả cho anh không cái đó mới là vấn đề cái đó là vấn đề chứ không phải là cái sự cố gắng làm đêm của em đã đời rồi rồi rồi rồi rồi này nọ kia rồi à, à, anh anh anh thấy vậy thì anh bỏ chỗ qua cái lỗi đó không được đâu cái anh cần là một cái gì đó một cái sản phẩm nó có một chất lượng vừa phải ờ, mà mà để cho nó xứng tầm với cái building của anh ghim anh nên khai trương này nọ kia vô khách hàng nó không có mẻ, bẻ ờ, khách hàng nó không có chửi như nguyễn có tiền mà ngu không các bạn đâu có hỏi khó khăn đâu đòi hỏi rất là bình thường vậy thì tóm lại á bây giờ á cái quan điểm của anh á là nó làm thì có làm nhưng mà làm chưa tốt vậy thì tiền trả làm sao giờ theo các bạn có ba phương án một trả hết hai không trả ba trả một chút bạn chọn đi bạn chọn cái nào cho nó thấu tình đặc lý trong vấn đề này xin mời các bạn comment các bạn comment sao tôi trả nó vậy ok wow. tôi chán quá rồi mà bạn nhìn cái tầng này đâu phải là có một cái đó đâu nhiều lắm bạn nhiều lắm mà tôi chưa nhìn ở dưới nữa nha nó tới bốn năm các bạn quảng cáo lận không ít đâu tất cả những cái dự án quảng cáo trong trong này tôi thấy cái này nó ăn nó cắn tôi mấy building là tiền tỷ rồi đó bạn nó cắn tôi bốn ba cái building building quận 12 quận 9 quận này là nó làm luôn đó nó cắn tôi là tỷ ngoài rồi đó không nhớ nhiều wow. mà chắc chắn tỷ ngoài rồi bây giờ vậy đi cái chữ vậy thôi rồi xuống dưới kia xuống dưới kia đó xuống kia thì thì, thì bạn thấy không ở à, hai, hai bên tường bản là thoa gym với bản là là là là, là bbt uh, ờ, ờ, body technique đó bây giờ bạn nhìn nó còn đỡ nha tôi la dữ lắm nó mới làm đó tôi la dữ lắm nó mới làm nó còn đỡ đó chứ hồi trước hả tôi thiệt bạn để cái miếng alu mà như làm mấy miếng dán ép á nó ngồi nó gắn gắn gắn gắn, vô đường kẻ tại đây học me hết à ừ, khó chịu lắm rồi bây giờ đi theo Duy Nguyễn coi ở, ờ, ờ, ờ, ở, ngoài coi làm sao nha đó, cái chỗ này à, là nó còn chưa sạch lắm nha nhưng mà bây giờ nhìn nó còn đỡ á hồi trước có làm cái chỗ mà đúng gớm luôn ủa thằng này như nó hát mày ơi thằng khứa này nó hát tức là nó lấy mấy cái đen đen nó dán vô thôi chứ cái này là cái cũ đồ này điểm thiệt mày ơi ô má hả nó làm alu alu alu cái chỗ này nè là chắc nó làm cho cái cái nhà người ta đó xong nó còn dư nó đem qua đây nó gắn cho nhà mình ồn chứ chứ làm gì có miếng alu nào mà nó xéo xẹo rồi nó nhỏ nó bự từ lưa đó ba alu nó phải đều đúng không ạ à? đâu có thấy mình dễ đó nó điếm không không không nè lại gần nè trời ơi trời mày dán vô rồi con nè mày dán vô rõ ràng luôn à, mày dán vô rõ ràng luôn để chi để cho nó cái cảm giác mình nhìn từ xa đó bạn mình không thấy được cái cái lỗi đúng không mình nhìn từ ở đây nè mình thấy nó nó độ phẳng phẳng mình khen nó nè nè mày mày cầm máy quay đây không để nói tao vu khống nó đây đây đây nè nè nè mày có cái miếng alu nào không vậy không có miếng cái alu nào nhỏ xíu vậy không hỏi thiệt các bạn luôn á các bạn đi mua alu kiểu gì mà có miếng alu nhỏ xíu nó nói kìa không nó nói kìa đó bây giờ tụi bạn giải thích tôi tại sao cái miếng alu nhỏ xíu nó ra đời hả thích sao logo là nó giữa các vợ dưới liên quan khỉ khô gì mày thì giờ cái miếng alo có nhiêu tiền đâu bỏ mẹ miếng này đi mua miếng khác đánh vô thôi chứ gì đâu trời đúng không má làm cho nhà kim chúa ờ, phải ngon ngon chứ mày hắt rồi hắt cho chấp nhận không ạ ví dụ như các bạn là chủ các bạn là chủ nhà thì sao nhưng tôi thật sự tôi nói bạn gì làm việc với thằng thầu rất là khó đúng không tôi nói bạn từ đầu làm việc với thầu rất là khó bây giờ nó đưa vô ngữ cảnh vậy nè rồi bạn giờ sao giờ sao vụ này chấp nhận hay không chấp nhận đó các bạn cứ comment theo quan điểm của các bạn đi tại vì sống trên đời này mỗi người khó dễ khác nhau hiểu không ở ờ, bên tho sim kia chắc cũng tè le quét rồi thôi cãi bà đi vệ sinh sạch nữa chứ dơ quá này làm nhảy bể nhiều cái ta cái này thì ờ, cái này thì cũng không đẹp nữa nè mày về mày kêu nó nào cái chữ tự nhiên cái cái rảnh nè tôi nói thiệt cái rảnh nó nằm gì vô giếng vậy nó cắt không có gì ra cái gì vậy thằng này nó chấp phá rồi đúng không người ta phải cắt alo canh cho nó đều đủ vô mày làm xấu phải trưởng mai mốt người ta vô người ta coi nhà của tao ai dám mướn nữa ba đúng không cái này về khắc phục vừa đi để cho nó xấu quá cái trên cái dưới nó phải như nhau hay là gì đó chứ giờ vậy ủa anh anh thấy em mấy bạn thấy anh có khó không mấy bạn các bạn comment thật lòng các bạn thấy những cái feedback nãy giờ của mình nó có khó không bây giờ ra đây coi cái tổng thể coi sao nữa đây ồ oh. tính qua kia coi mà này qua kia nhà ta mở cửa rồi ủa giờ lên đèn luôn rồi hả sớm vậy mắt mắt anh cận thị á em nhìn em thấy cái tầng trên trên mấy cái miếng đá mà ốp ốp vô nó vệ sinh chưa mày đá hả ờ vệ sinh rồi đó vệ sinh rồi hả nhưng mà, mà các bạn thấy tôi làm cái cái cái cái ốp đá ở trên đó cái chữ một hai thấy có tầm nhìn không các bạn comment thật lòng mà thấy đẳng cấp không đó tôi nói các bạn đó, đó là phong cách châu Âu đó. phong cách châu Âu nên nó làm nhìn nó sang không nhìn nó nhìn nó họa tiết nó rất là sang trọng đó và bảo đảm bạn là cái này độ bền là phải trên 10 năm không ấn tượng nhất là cái chữ BBT đó, chữ BBT Body Protective logo mình dán ịn trên chỗ cao nhất thôi đó bởi vậy các bạn nói là cái bản à, cái bản này là nó xấu hơn các bạn thiết kế là các bạn nó thật sự các bạn nghe video của tôi đi video sau này tôi nói đó là các bạn thay đổi quan điểm liền cái các bạn nhìn nó đang sai á đó. đó như vậy nó mới là chất như vậy nó mới là chuẩn nó chuẩn ở nhiều góc độ nó chuẩn ở nhiều khía cạnh và sau này tôi sẽ chia sẻ các bạn cảm ơn các bạn theo dõi video nha hay thì mua sếp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài